Báo cáo mật dựa trên thông tin tình báo mới và được ghi chú trong bản cập nhật tài liệu năm 2021. DOE là cơ quan giám sát một mạng lưới các phòng thí nghiệm của quốc gia. Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng hôm 27 tháng 2 từ chối xác nhận thông tin báo chí về đánh giá. Tờ báo WSJ cho biết, báo mạng Sài Gòn Đầu tư.com.vn hôm 1 tháng 3 cho biết Báo cáo này không nhận được sự đồng tình từ một số quan chức trong cộng đồng tình báo Mỹ. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cũng đã từ chối bình luận thêm về báo cáo. Hình ảnh báo BBC.com đưa tin Trung Quốc nên trung thực về nguồn gốc COVID, đặc phái viên Hoa Kỳ nói. John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết hôm 27 tháng 2, Hiện tại, chính phủ Mỹ không có sự đồng thuận về chính xác cách thức bắt đầu của COVID-19, báo Sài Gòn Đầu tư cho biết thêm. Nhận định của Bộ Năng lượng Mỹ có những điểm tương tự phát hiện của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI, cũng với độ tin cậy vừa phải rằng virus đã lây lan sau khi bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc. Báo VN Express trong bản tin với tiêu đề FBI nói nguồn gốc COVID-19 có thể từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, đăng tải hôm 1 tháng 3 cho biết Giám đốc FBI Gray cho rằng COVID-19 có thể bắt nguồn từ vụ rò rỉ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, cáo buộc mà Trung Quốc từ lâu bác bỏ. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI từ lâu đã đánh giá rằng nguồn gốc của đại dịch rất có thể là sự cố tiềm ẩn trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Giám đốc FBI Christopher Gray nói trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 28 tháng 2. Ở đây chúng ta đang nói về vụ rò rỉ tiềm ẩn từ phòng thí nghiệm do chính phủ Trung Quốc kiểm soát. Hình ảnh Viện Virus học Vũ Hán Ông Ray cũng đã có cáo buộc chính phủ Trung Quốc đã cố ý ngăn cản và làm xáo trộn cuộc điều tra của FBI, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và đối tác nước ngoài về nguồn gốc đại dịch. Đó là điều không may cho tất cả mọi người, nhưng công việc của FBI vẫn tiếp tục, báo VN Express cho biết thêm. Macron R. Texas, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, phản ứng với báo cáo này bằng cách yêu cầu chính quyền của Tổng thống Biden cung cấp cho Quốc hội bản tóm tắt nhưng phải đầy đủ và kỹ lưỡng cùng với bằng chứng của nó. Theo tờ báo mạng Sài Gòn Đầu tư, kết luận của DOE được đưa ra giữa lúc các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện nỗ lực sử dụng quyền lực đa số mới của họ để điều tra về đại dịch cúm này, trong đó bao gồm cả nguồn gốc, cũng như những gì họ gọi là nỗ lực của các quan chức có liên quan nhằm che đậy việc virus đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Đầu tháng 2 năm nay, Đảng Cộng Hòa đã gửi thư đến tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc tình báo quốc gia Ariel Haines, Bộ trưởng Y tế Xavier Becerra và những người khác trong nỗ lực tiến hành việc điều tra của họ. Tiến sĩ Fauci, người từng là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ dưới các đời tổng thống của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, hiện đã nghỉ hưu, cho rằng những lời chỉ trích của đảng Cộng Hòa là vô căn cứ. Hình ảnh bản tin trên báo VN Express. Chính quyền Bắc Kinh lâu nay vẫn phản bác kết luận rằng COVID-19 có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc và Viện Sinh phẩm Vũ Hán. Bản tin của VN Express hôm 1 tháng 3 cho biết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27 tháng 2 bác bỏ kết luận của Bộ Năng lượng Mỹ yêu cầu Washington ngừng bôi nhọ và chính trị hóa nguồn gốc của COVID-19. Khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm rất thấp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 Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết ncov có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm. Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. VinFast chơi canh bạc cuối cùng. Theo Reuters đưa tin, trong ngày 27 tháng 2, VinFast sẽ giảm giá thuê xe ô tô điện của hãng khoảng 50% vì muốn cạnh tranh với các hãng xe điện khác. Giá cho thuê được áp dụng đối với mẫu xe điện được vận chuyển đến Hoa Kỳ cho những khách hàng đầu tiên ở bang California. Cụ thể, vào tháng 1, VinFast đã thông báo những chiếc VF8 đầu tiên sẽ được cho thuê với mức chi phí hàng tháng là 599 USD, áp dụng trong 24 tháng đầu tiên. Tuy nhiên, hôm 27 tháng 2, giá niêm yết trên trang web của VinFast cho thấy hợp đồng cho thuê 24 tháng đã hạ xuống chỉ còn 399 USD một tháng. Đáng chú ý, đối với những khách hàng đã đặt cọc thì sẽ nhận được mức giá ưu đãi riêng chỉ 274 USD. Hình ảnh bài báo đưa tin VinFast giảm giá thuê xe điện trên trang Reuters. Điều này tương đương với mức chiết khấu từ 33% đến 54% so với giá thuê pin hàng tháng được quảng cáo ngay từ đầu. Đây là ưu đãi đặc biệt của chúng tôi dành cho khách hàng của VinFast, dành cho các mẫu xe VF8 City Edition, nhằm duy trì tính cạnh tranh với các thương hiệu khác, VinFast cho biết trong một tuyên bố trên trang web của họ. Tuy nhiên, những khách hàng đầu tiên của lô 999 chiếc VF8 được xuất khẩu qua Mỹ vào tháng 12 năm 2022 vẫn chưa nhận được xe. Sau hai lần, hãng này lùi hẹn với lý do nâng cấp phần mềm. VinFast cũng cho biết chúng tôi sẽ chính thức giao xe VF8 City Edition cho khách hàng vào ngày 1 tháng 3. Trong một tuyên bố khác với Reuters, Chủ tịch VinFast bà Lê Thị Thu Thủy cho biết VinFast dự kiến sẽ giao xe điện tại Canada, Pháp, Đức và Hà Lan sau khi ưu tiên cho thị trường Mỹ. Mặc dù hãng xe này đã rầm rộ xuất khẩu xe điện của mình đến Mỹ, nhưng trước những đối thủ có tên tuổi và uy tín trong lĩnh vực sản xuất xe điện, VinFast đã gặp không ít khó khăn và cạnh tranh gay gắt. Tesla, công ty dẫn đầu cung cấp xe điện cho thị trường Hoa Kỳ, đã giảm giá bán xe lên đến 20% vào tháng 1. Trước tình thế đó, VinFast phải giảm giá VF8 City Edition là 49.000 USD cùng với chiết khấu trực tiếp 3.000 USD nhằm duy trì tính cạnh tranh của hãng. Hình ảnh mẫu SUV điện VF8 của VinFast được trưng bày tại một địa điểm ở Santa Monica, California, Mỹ. Bên cạnh đó, các khoản tín dụng trong chính sách ưu đãi cho xe điện có hiệu lực vào đầu năm của Hoa Kỳ cũng đã thay đổi phép tính đối với các nhà sản xuất ô tô và người tiêu dùng. Các loại xe điện như của hãng Tesla được sản xuất ở Bắc Mỹ có điều kiện nhận khoản tín dụng thuế tiêu dùng 7.500 đô la các doanh nghiệp, bao gồm cả các công ty tài chính bảo lãnh cho thuê ô tô, cũng có thể yêu cầu khoản tín dụng lên tới 7.500 đô la cho xe điện nếu công ty kinh doanh sở hữu chứng nhận của IRS, Tuy nhiên, VinFast lại không có trong danh sách 39 nhà sản xuất đủ điều kiện của IRS theo công bố ngày 27 tháng 2. Theo bài báo trên đài Á Châu Tự Do hôm 27 tháng 2, đầu tháng này VinFast cho biết US Bancorp sẽ chính thức cung cấp giải pháp cho thuê và vay dài hạn cho các mẫu xe của hãng này tại Mỹ. Hãng khởi nghiệp cho thuê xe Autonomy đã thỏa thuận với VinFast để mua 2.500 xe điện hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm 2023, giám đốc điều hành của hãng cho rằng Autonomy đang rất eo hẹp về tiền mặt và sẵn sàng bán tài sản riêng để cứu doanh nghiệp. VinFast đã nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hoa Kỳ và đồng thời có kế hoạch xây dựng một nhà máy lắp ráp xe hơi điện ở Bắc Carolina. Trong bản báo cáo gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, hãng này có tổng tài sản hơn 4,4 tỷ USD, nhưng cũng đang có khoản nợ lên đến khoảng 8,8 tỷ USD và bị lỗ lũy kế lên đến gần 4,7 tỷ USD. Hình ảnh chụp màn hình video đài VOA phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, một giám đốc tài chính và chuyên gia kinh tế ở Texas, Mỹ, nhận xét với hãng tin VOA trong ngày 10 tháng 2 rằng khi một công ty bất kỳ có tỷ lệ tài sản trên số nợ và số lỗ như nêu trên, tình trạng tài chính của công ty đó rất xấu với rủi ro về tính thanh khoản rất lớn. Theo chuyên gia này, tỷ lệ lý tưởng giữa tài sản và nợ là 2 trên 1, đồng nghĩa là tài sản gấp đôi số nợ. Khi một công ty có tài sản là 4,4 tỷ USD, nhưng nợ ngắn hạn là 5,3 tỷ USD, cộng với lỗ 4,7 tỷ USD, có nghĩa là công ty đang rất khó khăn, ông Lộc cho biết thêm. Mới đây, một công ty con của Vingroup đã thông báo triệu hồi hơn 2.700 xe VF8 sản xuất tại Việt Nam